Thank you. bạn ơi Mình vừa xào xong rồi Giờ mình ăn thử cho các bạn xem nhá, Hương vị nó như nào Các bạn ạ Nó ngon lắm Các bạn đừng quên subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình Để bọn mình ra những video mới hay cho các bạn xem Chào tạm biệt các bạn Bye bye